Xin kính chào toàn thể anh em trong hình nhân kính Chào mừng anh em quay lại với kênh video của em Like Marketing Nhân Factor VN em đến từ công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam à, Và trong suốt thời gian qua cảm ơn quý anh chị em khách hàng đã luôn đồng hành và tin tưởng công ty Factor Việt Nam à, trên khắp 63 tỉnh thành à, Và công ty Factor Việt Nam vẫn không ngừng nâng cao về chất lượng sản phẩm cũng như là cải tiến những cái sản phẩm để có thể là Ờ, cung cấp cho anh em những cái dòng sản phẩm mới hơn và chất lượng thì ngày càng được nâng cao hơn để anh em có thể là sử dụng phục vụ cho cái công việc của mình à, và trên uh, cái chặng đường mà công ty Cutter Việt Nam đang đi thì uh, có rất là nhiều sự đồng hành của các chị em khách hàng để có thể là tạo ra những cái dòng góp ý để tạo ra những cái dòng sản phẩm mới chất lượng hơn và cũng như đó là mang đến cho cái độ phổ biến trên thị trường ngày càng rộng hơn thì uh, không chỉ đó là việc cung cấp uh, mọi những cái dòng sản phẩm máy sản xuất cửa ngâm uh, công ty Factor Việt Nam còn cung cấp đầy đủ tất cả các dòng mọi phụ kiện uh, đi kèm theo máy uh, bao gồm như là lưỡi cắt nhôm hay là dầu vai hay là dầu làm mát hay là những cái uh, phụ kiện khác đi kèm theo các dòng sản phẩm uh, và anh em nào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 này thì ờ, người này cảm ơn đến ờ, tất cả quý nhân khách hàng đã luôn ờ, đồng hành tin tưởng và sử dụng sản phẩm của công ty Factor Việt Nam và cái thứ hai thì trong video ngày hôm nay em cũng muốn giới thiệu đến anh em về những cái phụ kiện của công ty Factor thì hôm trước trong video trước em đã giới thiệu cho anh em về à, sản phẩm dầu làm mát và là lưỡi cắt nhân rồi Thì hôm nay thì em cũng à, review lại cho anh em à, về sản phẩm mà hầu như không thể thiếu cho những anh chị em hay những bác nào đang sử dụng máy phai đố Và em nói thế thì chắc anh em cũng biết và anh em đang được thấy trên màn hình đây Đây là sản phẩm là dầu phai dầu phai thì anh em cũng biết trên thị trường bây giờ bán rất nhiều loại dầu phai mà quan trọng là anh đang tìm được ở đâu ở những cô nhau phai chất lượng à, giá cả hợp lý để chúng ta đầu tư và đôi khi chúng ta bỏ ra một số tiền à, à, không không quá lớn nhưng mà cũng không quá nhỏ để đầu tư một cô nhau phai nhưng về làm được vài hôm thì nó lại hỏng mất thì nó lại ảnh hưởng làm đôi khi làm chúng ta cũng cảm thấy là không hài lòng phẩm vậy thì ờ, chúng ta hãy tìm đến những cái đơn vị những cái cơ sở nào uy tín ờ, về cung cấp sản phẩm chất lượng để chúng ta mua những cái ờ, sản phẩm những cái phụ kiện này về dùng à, và khi mà chúng ta bỏ tiền ra mua thì hãy mua một cái sản phẩm nó đáng cái số tiền mà chúng ta bỏ ra đáng về mặt chất lượng cũng như là về chất lượng phục vụ về không để anh em chờ lâu thì chúng ta sẽ tìm hiểu về các loại dao phai Chì giao pha thì à, trên thị trường à, có nhiều loại, nó phụ thuộc vào các à, hình nhôm và các mặt nhôm anh em ạ. À, ví dụ như khi anh em làm cho nhôm sinh ba thì nó sẽ có giao pha sinh ba, anh em làm cho nhôm hệ phát cảm như BMA thì nó sẽ có một cặp BMA riêng ạ. Hoặc là anh em làm cho răng ly này cũng là dao riêng luôn ạ. À. À, tất cả các hệ nhôm khác nhau sẽ dùng dao pha khác nhau và là anh em đâu đó là chúng ta vẫn dùng dao pha cho cửa nhựa thì nó cũng có cả hai loại dao phay dành cho cửa nhồi đây là một vài cái loại dao phay cơ bản thôi và hôm nay thì em sẽ ờ, review cho anh em à, nói review thì thực ra là để anh em có thể là xem được thực tế hai con dao phay à, ờ, đây là dao một bộ dao phay BMA à, đây là một con sập liền à, đây ạ à, đây là con sập liền thiết kế rất là chắc chắn và cứng cáp à, và kế bên đây là một con dao phay à, 7 tầng à, thì dao phay này thì nó sẽ giúp cho anh em chia những cái uh, khung cũng như là những cái ờ, đố ngang chia những cái đố à, và đối với loại này thì nó là dao phai A 7 tầng nên em ạ thì dao phai 7 tầng ấy thì nó sẽ thay thế cho con dao phai 3 tầng lúc trước ấy, khi chúng ta dùng ấy, các loại như là BMA hay phim 3 thì chúng ta sẽ dùng một con dao phai 3 tầng thì khi 3 tầng khi anh em phai ấy, thì chúng ta sẽ cần thêm một thao tác nữa là chúng ta sẽ phải cắt bụng nhỏ nhỏ nhỏ file này thì khi anh em file xong ấy thì chúng ta đưa ra chúng ta dùng luôn à, chúng ta không cần phải cắt bụng hay làm gì nữa hết à, về về giờ giao file ấy, thì nó sẽ được, được ờ, ờ, thiết kế là chắc chắn và cứng cáp nó còn tùy thuộc vào cái nguyên liệu cũng như là chất liệu của uh, sản phẩm nên là nó có nhiều cái mức giá thành khác nhau à, vì thế thì anh em chia sẻ ban đầu ấy anh em khi mua dao file nó có kỳ sản phẩm nào chúng ta hãy quan sát uh, thật kỹ sản phẩm đấy như uh, thiết kế của chắc chắn xác hay không thì mới uh, ờ, tiên cần ờ, đưa về mà sử dụng để đỡ phải cái ờ, khi mà chúng ta bỏ tiền ra thì chúng ta sẽ hạn chế được cái rủi ro khi chúng ta đầu tư và em sẽ quay lại gần hơn để anh em có thể là thấy được chi tiết thiết kế của hai cái loại dao này đây ạ, à, anh em có thể là quan sát thực tế chi tiết của con dao pha chia khung này anh em nhìn Nó rất là nặng anh em ạ à, Và rất là chắc chắn và khi anh em ờ, lấy những cái con dao vai này về chúng ta đưa vào những cái uh, cổ dao ấy thì chúng ta sẽ căng căng lại để khi nó phai thì nó sẽ chính xác hơn đây là các mè được đính rất là chắc chắn rất là tinh xảo ạ à. đây là con dao phai 7 tầng nè và loại này thì chúng ta dùng chúng ta không cần phải cắt bụng nữa chúng ta phai xong thì chúng ta đưa ra chúng ta sử dụng luôn ạ à đây là sản phẩm nhập khẩu hoàn toàn chứ không phải là gia công ở trong nước anh em nha và đây là sản phẩm ờ, chuyên dụng được ờ, dùng ờ, cho máy file của công ty Factor Việt Nam và khi anh em mua máy tại công ty Factor Việt Nam ấy, thì sẽ được tặng dao file tùy vào cái số lượng sản phẩm mà anh em mua thì sẽ có các loại dao tặng theo phù hợp với giá trị của sản phẩm và đối với cái dòng sản phẩm này thì uh, anh em uh, ờ, mua về dùng thì cứ an tâm về cái chất lượng của nó uh, về uh, mọi vấn đề thắc mắc hay là bảo hành anh em cứ liên lạc lại với uh, công ty Factor Việt Nam hoặc liên lạc cho em để được uh, hỗ trợ thêm về các uh, dòng sản phẩm tại công ty Factor đây ạ à, các me này anh em có thể thấy này các me được đính rất là tinh xảo rất là chắc chắn rất là sắc ạ à. cho một sản phẩm như là nho phai BMA công ty Factor Việt Nam còn cung cấp đầy đủ các uh, sản phẩm nho phai khác như là nho phai Sinfa uh, ờ, trên khu cửa đi và cửa sổ uh, ờ, 3 tầng và 7 tầng đều có đầy đủ hết và các dòng sản phẩm như là nho phai cửa nhựa uh, và các uh, sản phẩm khác uh, như là uh, dầu này hoặc là vòi phun dầu uh, các phụ kiện như là bích tông kẹp chống văn đèn dây thì đều có đầy đủ cả à, hoặc là các sản phẩm như là máy sản xuất cửa nhâm hệ công ty Factor này Việt Nam đều cung ứng cho thoại viết bên trên màn hình hoặc đến với tổng kho. Và cảm ơn anh em đã luôn ờ, bất chút thời gian ra theo dõi video của em. Xin chào và hẹn gặp lại.